Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 9 tháng 7 năm 2021, tức ngày 30 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Ngọ hôm nay là Bính Tý, Giáp Tý. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Lục xung dự báo con giáp tuổi Tý đầy mâu thuẫn ngày hôm nay, một nửa bạn mong muốn có thể dồn tâm huyết cho công việc, nửa kia lại muốn nhiệm vụ đó sớm kết thúc. Có lẽ bạn đã đi qua những giai đoạn nhiệt huyết, đam mê nhiều nhất, và bây giờ bạn đã mất kiên nhẫn dần. Tiền bạc của con giáp tuổi Tý có phần khởi sắc nhờ chính tài, nhưng thành quả đều cần có thời gian, sự kiên nhẫn và nỗ lực, không thể mong chờ những thành công chỉ trong tích tắc được đâu. Thế nên đây là ngày mà bạn cần phải dốc toàn lực và nhiệt huyết đeo đuổi những kế hoạch mà mình đã đề ra nếu muốn đạt được thành quả giá trị. Ngũ hành xung khắc cho thấy, có lẽ bạn sẽ cần tỏ thái độ rõ ràng một chút nếu muốn tiến hành một công việc gì đó ngày hôm nay, bởi vì mọi người xung quanh trong tâm lý muốn nghỉ ngơi, và điều này vô tình làm tăng cảm giác căng thẳng, lo lắng của bạn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu. Do sửu ngọ tương hại nên mọi việc có vẻ như không diễn ra đúng như những gì mà con giáp tuổi sửu mong đợi. Thế nên hãy cố gắng giữ cho mình một tinh thần chủ động thay vì chán nản, thất vọng bởi những tình huống ngoài dự đoán ban đầu nhé. Đây cũng là ngày để bạn quan tâm hơn đến các thành viên trong gia đình đấy. Kiếp tài xuất hiện vừa là thách thức vừa là cơ hội cho con giáp tuổi Sửu. Nếu bạn tuân thủ lịch trình làm việc và nỗ lực với công việc ngày hôm nay thì bạn sẽ có những phút giây rất hiệu quả. Tuy nhiên nếu bạn để những cảm xúc bốc đồng rát lối cho mình thì ngược lại, bạn sẽ phải tiếc nuối vì để thời gian trôi qua lãng phí đấy. Ngũ hành tương sinh nhắc nhở bản mệnh đừng để phí sự sáng tạo mà bạn có nhé. Đây là ngày để bạn thổi hồn vào mọi công việc mà mình làm, bao gồm các hoạt động tương tác, xây dựng các mối quan hệ, bày tỏ tình cảm. Chinh phục ai đó chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Nhờ có tam hợp mà con giáp tuổi dần tìm được niềm hạnh phúc trong tình yêu của mình trong ngày hôm nay, có những người độc thân may mắn có được cuộc hẹn lý tưởng để bạn tiếp tục dệt mộng về một tình yêu đẹp. Dù thế nào cũng đừng dập tắt hy vọng của mình bạn nhé. Thiên quan dự báo hôm nay sẽ dạy cho con giáp tuổi dần một bài học đau thương về việc sai lầm khi giải quyết mọi vấn đề thiếu cân nhắc thiệt hơn. Qua đó bạn trưởng thành hơn và học cách tính toán sao cho chặt chẽ trước khi có hành động cụ thể. Bài học mà bạn học được cũng cho thấy không nên vội vàng, hấp tấp trong bất cứ tình huống nào. Mộc hỏa tương sinh cho thấy bạn dễ dàng hóa giải sự căng thẳng với ai đó trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cần khéo léo và nghiêm khắc trong thông điệp bạn chia sẻ nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Mão ngọ tương phá nhắc nhở con giáp tuổi Mão cẩn thận kẻo chỉ vì chút sơ suất mà hỏng việc. Dường như bạn có phần mất tập trung vì tâm hồn lúc này có phần bay bổng nên mới dễ để xảy ra sai sót đấy. Nhờ có chính quan mà hôm nay con giáp tuổi mão có nhiều cơ hội để học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới mẻ và tăng thêm vốn hiểu biết cho bản thân. Nhờ thế mà bạn có thể giải quyết công việc ngày hôm nay một cách hết sức hiệu quả. Ngũ hành tương sinh là thời điểm thuận lợi để bản mệnh có những bước tiến trong chuyện tình cảm. Bạn chẳng cần thông báo với ai đâu, hãy âm thầm thực hiện theo kế hoạch bạn đã đề ra. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 5. Tử vi tuổi thìn Ảnh hưởng của tỷ kiến nên cảm xúc của con giáp tuổi thìn khá mạnh mẽ. Bạn có xu hướng nhìn nhận mọi việc qua góc độ cảm tính thay vì lý trí, và vì thế không thể có một ngày làm việc hiệu quả. Bạn cũng dễ dàng bị ngắt quãng luồng suy nghĩ và không trở lại dễ dàng với mạch làm việc. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe không phải là mối bận tâm quá lớn của bản mệnh trong ngày hôm nay. Về phương diện tiền bạc dường như bạn đã tìm ra phương hướng giải quyết để kéo bản thân ra khỏi những bế tắc hiện tại. Ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch là ngày can mậu, ngày can mậu không trị bệnh ở bụng. Do đó, bản mệnh không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay đâu nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Nhờ có tam hội mà con giáp tuổi tỵ dễ dàng hòa giải được mối quan hệ căng thẳng từ lâu. Đây cũng là khoảng thời gian phù hợp để bạn gia tăng sự kết nối với các thành viên trong gia đình mình, Hôm nay ảnh hưởng của thiên ấn nên con giáp tuổi tỵ có sức mạnh quả thực không đùa được đâu. Vậy thì hãy sử dụng nó một cách hiệu quả nhất có thể, nhằm giải quyết mọi công việc mà bạn được giao phó. Nhờ thế cuối ngày bạn có thể mãn nguyện với những thành quả mà mình đạt được. Hỏa khí vượng khiến bạn hay bất an, nóng vội, có thể vì sức khỏe không được tốt nên bạn luôn thấy trong lòng không yên. Ngay lúc này bạn nên đi khám chữa sớm và tập trung chữa bệnh đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Ảnh hưởng của Ngọ Ngọ tự hình nên con giáp tuổi Ngọ lúc này dành nhiều thời gian để tự vấn bản thân. Đó cũng là dịp tốt, miễn là bạn đừng nghĩ điều gì quá tiêu cực, từ đó mà tìm ra điểm mạnh để phát huy thì đây thực sự là cơ hội để bạn thay đổi theo chiều hướng tích cực. Sự linh hoạt trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tế dưới sự dẫn dắt của chính ấn chính là vũ khí lợi hại nhất của con giáp tuổi ngọ hôm nay. Hãy cho mọi người thấy bạn có thể làm gì nhé! Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện khả năng xử lý vấn đề của mình và gây ấn tượng với những nhân vật quan trọng. Hỏa khí vượng tác động không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, bạn nên ưu tiên ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc để hạn chế việc khiến cơ thể của bạn suy sụp. Hãy cho tâm trí bạn được nghỉ ngơi vì khi đó bạn sẽ tỉnh táo hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Mùi. 8. Tử vi tuổi Mùi, Ngọ mùi hợp nhật nguyệt hỗ trợ cho con giáp tuổi mùi suy nghĩ mọi việc nhẹ nhàng hơn, bạn cũng được nhiều người hỗ trợ trong công việc, giúp bạn thoát khỏi những tình huống khó xử. Đây cũng là thời gian phù hợp để bạn cải thiện mối quan hệ với một nửa của mình. Kiếp tài dự báo tiền bạc liên quan tới mối quan hệ có thể là vấn đề khiến cho con giáp tuổi mùi đau đầu ngày hôm nay, nhất là khi bạn không biết cách nào để giải quyết những rắc rối ấy. Thế nên đây là ngày mà bạn nên rạch ròi tài chính ngay từ đầu để tránh những mâu thuẫn, căng thẳng không đáng có, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh. Thổ hỏa tương sinh hỗ trợ cho tình hình tiền bạc của bản mệnh lúc này được cải thiện. Bạn nên cố gắng xử lý trước những khoản nợ để đỡ cảm thấy luôn khó chịu, bất an trong lòng bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 9. Tử vi tuổi thân Thực thần dự báo đây là ngày mà người tuổi thân tràn đầy năng lượng, hứng khởi, vậy thì hãy dành thời gian cho các hoạt động bên ngoài phòng làm việc nữa nhé, nếu không bạn sẽ để thời gian trôi qua một cách lãng phí đấy. Khi bạn vận động và nghỉ ngơi điều độ thì công việc càng thêm hiệu quả. Ngũ hành xuống khắc cho thấy phương diện tài chính của không được thuận lợi. Vì thế trong ngày này, hãy dành thời gian để hoàn tất các khoản chi phí còn tồn động và vẫn tiết kiệm hết sức có thể.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 Tử vi tuổi dậu Thương quan nhắc nhở con giáp tuổi dậu nếu không muốn để mình rơi vào những khoảnh khắc tồi tệ thì tốt nhất là nên chủ động và luôn sẵn sàng làm chủ cuộc sống của chính mình. Đừng dựa dẫm, phụ thuộc vào bất cứ ai, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối to đấy. Ngũ hành xung khắc dự báo bạn sẽ phải nỗ lực một chút để có thể thay đổi mình, thay vì sống theo guồng quay quen thuộc và chán nản với những điều cũ kỹ. Đây cũng là ngày mà bạn tìm thấy sự hứng khởi,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 Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh dễ dàng thoát ra khỏi những mỏi mệt, chán nản. Sức khỏe của bạn lúc này cũng đã tốt hơn, ai bị bệnh cũng được chữa khỏi khi tâm lý của bạn thoải mái, bớt căng thẳng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 12. Tử vi tuổi hợi. Thiên tài xuất hiện cho thấy cơ hội về tiền bạc đang tới, đừng để đầu óc bị phân tâm ngày hôm nay, con giáp tuổi hợi hãy tập trung cho những việc cần phải làm và hoàn thành tốt nó.